di đà phật nam mô a di đà phật con lại chính phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương kính lại hoàng thiên hậu thủ chư vị tôn thần con kính lại ngày đông trụ tư mệnh tao phụ thần quân con kính lại các ngài thần linh thủ địa cai quản trong xứ này tiếng chủ con là ngụ tại hôm nay là ngày tháng năm Tin chủ con thành tâm sẩm lễ hương qua trà quả đốt nén tâm hương dâng lên trước án thành tâm kính mời Đức Hoàng Thiên Hậu Thủ chư vị tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng ngài bản chư thủ địa ngài bản gia tảo quân cùng chư vị tôn thần con kính mời ngài thánh chư thủ nghề kiếm hoàng cụ xin chư vị tôn thần thánh chư nghề kiếm hoàng thương xót tính chủ giảng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù trì tính chủ chứng con